Thank you. công năm 2022 được ra thì Lê Xanh giới thiệu cho mọi người về cái dự trước đây là dự án Bắc à, Linh Diamond City và wow. À, thì tên thương mại có thể là Diamond City sẽ triển khai à, bán hàng vào tháng tư vào tháng năm ờ, trong thời gian tới hiện tại thì đang nhận tin vị trí năm Ok, với một cái chủ đầu tư rất là tiềm lực là thắng lợi con tư thì nó là Diamond Land nhưng mà các dự án là thắng lợi à, rất là nổi tiếng ở Việt Nam nói đến thắng lợi thì rất là nhiều cái dự án à, thì à, nổi tiếng giống như được Sun City và à, là một cái dự án mà đang được triển khai được Sun City á, là một cái dự án đang triển khai và được và thậm chí bất động sản công nhận là một dự án rất là đáng sống đáng sống và nằm top 10 của Việt Nam phải không rồi thì à, sau đây à, Lê Xanh sẽ à, cho mọi người biết được cái kết nối vùng của cái uh, dự án uh, Diamond City này Ờ, dự án ờ, này thì ờ, thuộc địa phận của huyện hai huyện hai huyện huyện Bến Lức và một huyện Đức Hòa đó, khi mình mình đi ở, ở ngay cổng dự án mình đây thì mình đi về bên phải mình sẽ ra được thị trấn Bến Lức khi mình về bên trái thì mình sẽ xuống thị trấn của Đức Hòa đó thì là nằm giữa hai cái thị trấn kết nối bằng một cái đường D T8 chốt barrier ha đúng rồi à, mình xuống xíu sẽ tới đảng của Taco Tico rồi xong rồi ờ, đi khoảng một cây nữa là đảng lại mình đi này nó đủ chỗ rồi à, nói về cái dự ờ, nằm trên ờ, cái tỉnh lộ 824 này thì gọi rất là dễ di chuyển không thì ngoài ra thì ở đây á, thì à, Lê San biết về cái pháp lý của ích và những cái cơ sở hạ tầng của cái dự án à, để tránh lên như thế nào không Lê Xanh? À, dự án mình à, sẽ thiết kế là để bán à, đất nền và một cái biệt thự và shop house ở rồi bây giờ mình rồi à, xong chưa? sẽ có một cái điểm đặc biệt đó là con kênh nhân tạo à. làm à, điều tiết khí hậu và làm cảnh quan wow quá tuyệt vời luôn như vậy là à, nó sẽ có rất là nhiều tiện ích trong một khu dân cư đúng rồi ở đây sẽ có tuyệt vời và chờ, cho hỏi à, Lê Xanh ở đây dự kiến những cái gì cái tích nào à, trong dự án sẽ hình thành là trong thời tới à, nó có uh, ờ, tích là khoảng 55 à, 56 và 58 tùy thuộc à, rất là nhiều loại diện tích để cho khách hàng lựa chọn không giá thì rất là tốt bật mí cho trong khách hàng để mà khách hàng có nhu cầu inbox cho phước sữa quật lê xanh à, để cảm nhận và à, từng thông tin nhiều hơn về dự án thì lê xanh có thể là phân tích cho khách hàng biết được và tại sao nên đầu tư cái dự án Diamond City này à, thứ nhất á, là vị trí kết nối tốt vào thành phố Hồ Chí Minh và nó nằm giữa hai huyện ờ, rất là phát triển Thanh có biết được là những cái à, gọi là anh lớn anh cả bất động sản có à, dồn về là Long An hay không? Long An là nếu mà tính riêng xét hai huyện giáp à, thành phố Hồ Chí Minh là là Đức mình anh em có bên trăm mét chuẩn bị về Việt Nam Ê, dạo chồng chồng đó Miền Trung wow. sắp về sắp trai sắp wow. à, rồi ngoài ra là có những cái lối cho cao tốc lên xuống ở đây thì vị trí này từ vị trí này đi về cao tốc Trung Lương thì bao xa à, nếu từ đây đến trời cao tốc khoảng à, cây số là tới rồi mình đi từ từ cái điểm cao tốc đó mà về thành phố em em đầu hết quá hà vậy là kết nối di chuyển rất gần và đặc biệt ở đây là lên đầm sen hoặc là siêu thị Eon Mall phải không rất là tuyệt vời luôn à, sân bay nè cách sân bay tầm khoảng hơn 20 phút thôi à, sân bay thì uh, 35 km à, wow. một người gọi là bán hàng rất là tốt tại khu uh, uh, khu tây này thì lê xanh cho khách hàng uh, cái nhận định uh, và làm sao để cho khách hàng uh, mạnh dạng chiến tiền tại khu vực này thứ nhất là kết nối tốt uh, pháp lý đúng hiểu rồi uh, là giá tốt giá tốt à, tài tốt là sẽ làm cho tiền tăng tăng giá tốt lý do là xác định uh, rồi quý anh chị cần thông tin thì à, alo cho Phước Sửu hoặc Lê Xanh theo cái số đồng điện thoại hotline bên dưới à, xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau